phim này hay hơn Doctor Strange 2 với lại Người nhện 3 Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Mặc dù nhận cả đồng ý kiến trái chiều, mà trong đó là không ít những nhận xét tiêu cực, nhưng mà có một sự thật là Thor Love and Thunder vẫn khá là hay. Không có những khoảnh khắc bùng nổ khiến khán giả phải vỗ tay trong sung sướng, cũng chẳng có những màn fan service đỉnh cao thỏa mãn thú tính của người hâm mộ, nhưng mà lôi công, ái tình và lôi phạt vẫn cuốn hút theo cách riêng của mình. Khoan bàn tới việc là phòng chiếu của BHD hơi nóng khiến trải nghiệm ngồi xem phim của tôi hơi có mùi hôi nách thì phần phim này cũng đã an ủi tôi phần nào bằng cách cho tôi một cái món ăn cũng nói chung là bằng cách thổi vào não người xem một luồng gió mới mát mẻ và hứng khởi hơn ăn ngon kiểu không quá ấn tượng nhưng mà ăn ngon và ăn kiểu tôi tận hưởng khi mà tôi ăn xem phim lúc 8 giờ sáng mà không ngủ gật là chắc là cũng hiểu và sau đây là những nhận xét nhanh về phần phim mới nhất của Pikachu Asgard lưu ý hãy nghe thật kỹ vì rất có thể những review sau đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tiêu tiền của bạn trước hết thì hãy điểm qua những gì xảy ra trong phim Yên tâm là không spoil đâu vì trailer cũng sâu hết rồi. Sau khi đánh bại Thanos trong Endgame, Thor lên đường cùng nhóm vệ binh giải ngân nhanh để du hành vũ trụ, tìm kiếm những thử thách mới. Tuy nhiên một tên phản diện là Gore, aka kẻ diệt thần bất ngờ xuất hiện gây bão mạng xã hội, lo Todd trending tìm kiếm khắp các giải ngân hà, nổi tiếng với việc đồ sát cơ số các vị thần lớn nhỏ đang ngự trị khắp các hành tinh, gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng lên khắp các thần dân vũ trụ. Mục tiêu tiếp theo của hắn là New Asgard. Thor lúc này đã hết béo, cùng với sự giúp đỡ của Valkyrie, Gog và Mighty Thor đã thành công trong việc đứng nhìn tên sát thần kia lộng hành. Và suýt chút nữa đại họa đã xảy ra, buộc Thor và đồng đội phải lao vào một trận chiến căng thẳng và không kém phần nguy hiểm. Kết quả như nào thì xem phim thì biết. Nói chung tôi nhận xét câu chuyện đơn giản và có phần dễ đoán, nhưng yên tâm là Taika Waititi biết cách để nó không nhàm chán và tẻ nhạt. Nhiều chi tiết được trở nên cực kỳ vui nhộn, nó vui nhộn đến nỗi chả hay để ý lắm đến việc Thor cũng mất mát nhiều phết, kém gì Wanda đâu, mất bố, mất mẹ, mất em trai, người yêu thì bỏ đi đã thấy còn trầm cảm mập mập các thứ vẫn sống đến giờ chưa tự tử là may tính giải trí của phim còn đến từ việc bất kỳ nhân vật nào cũng có thể gây cười từ mấy câu đùa nhạt nhẽo của Valkyrie cho đến những câu chuyện sinh giản kỳ lạ của Cork điểm chung của các câu dốc trong phần phim này là tôi cảm giác đều có chiều sâu nhất định và khiến người xem bật cười một cách tự nhiên chứ không phải dốc kiểu cú nách nhưng mà nhiều lúc hơi bội thực vì nhiều dốc quá dễ tính như tôi thì có thể bỏ qua nhưng mà với những thanh niên không thích đùa thì công nhận là nhiều dốc quá cũng ố dề thật hơi nhạt lại nhiều đoạn như kiểu đoạn đầu chẳng hạn nói chung là đoạn đoạn đầu bạn xem phim thì sẽ thấy tho hơi lố một tí nếu mà với người khó tính thì sẽ thấy kiểu mẹ sam lin nhưng mà credit cho việc đầu tư hơn trong các câu dốc tiện nói về dàn nhân vật thì hãy xét qua về màn trình diễn của họ trong bộ phim này Chris Hemsworth thì diễn tròn vai, tấu hài tôi chọn là ổn, dốc đủ vui nhưng rất tiếc là chả có gì mới. Tôi đánh giá cao Chris Hemsworth về cơ bắp, độ nam tính và chiều cao nhưng mà diễn xuất thì hơi đờ bình hoa di động một màu và ít cá tính được cái là có cái mông đét đẹp tôi không muốn đút gì về đâu nhưng mà go của Christian Bale thì khác diễn xuất quá đỉnh gần như làm lu mờ tất cả các đồng nghiệp tuy nhiên vẫn có cảm giác là go chưa được Marvel khai thác tốt lắm hơi phí tài năng diễn xuất của Bale thời lượng phim thì ngắn nên là đất diễn cho phản diện cũng ít đi cảm giác là go có thể khai thác nhiều hơn về quá khứ như kiểu là đứa con từ đâu ra cuộc sống trước đó thế nào đã từng mua áo của The Next Level chưa nhân tiện chúng tôi đã có áo Thor Love and Thunder mới trên cửa hàng mùa đấy. Đã thế người xem còn chưa được chứng kiến những cuộc xâm thần của Go, hắn tàn bạo ra sao, chém giết như nào, trash talk những câu gì. Cộng hưởng tất cả những lý do trên thì sẽ thấy dễ hiểu tại sao Go cũng không đáng sợ mấy. Sự dùng rợn duy nhất có lẽ tới từ kỹ xảo, kiểu mỗi lần Go xuất hiện thì là khung cảnh tối sầm lại, đội quân bóng tối bắt đầu sồ ra, trong lúc nhúc lúc nhúc cũng hơi hơi rợn một tí. Nhưng nhưng cũng may là nhân vật này được trao cho đúng người, nên là những cái khuyết điểm kể trên thì đã được giảm bớt đi nhiều phần nhưng mà tôi nghe những người đọc comic review lại sau khi xem phim ấy, thì thấy là go hay là cả cái phim này nó bị một cái là hời hợt so với truyện tranh nhưng mà vẫn 10 điểm diễn xuất dành cho tắc kẻ hoa Christian Bale anh đã chứng minh cho khán giả thấy mình không chỉ giỏi đóng vai mồ côi mà còn giỏi đóng những vai mồ côi mất con cái Jane Foster của Natalie Portman thì cũng gây bất ngờ phết. Trong những phần trước thì thực sự là tôi không ấn tượng với bà này lắm. Cơ mà tới phần này thì rõ ràng là duyên dáng hơn và được diễn xuất nhiều hơn hẳn. Đặc biệt là lúc hóa thành Marty Thor, tóc chuyển từ đen thành vàng, xinh hẳn ra chắc là bị ung thư thì xinh hơn Valkyrie thì vẫn có nét duyên dáng đáng yêu và nhìn rất là bánh cuốn đặc biệt là mấy lúc đánh nhau Góc thì vẫn tấu hài, mặc dù dốc không buồn cười nhưng mà kiểu nhạt nên buồn cười Nhân vật có thể nói là gây thất vọng nhất là Zeus, vị thần tối cao của thần thoại Hy Lạp được Marvel khắc họa rất là châm biếm. Từ một set boy oai phong lẫm liệt, không sợ trời, không sợ đất, tiếng vang lừng lẫy khắp Olympia. Trong phim này thì đúng mái dập luôn đồi trụy, ẻo lả, nhát gan. Tất nhiên đây không phải là lỗi của Russell Crowe, ông ấy diễn cực kỳ tốt. Chỉ có điều là kịch bản lần này búp thần thoại Bắc Âu và dìm hàng thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà spotlight thực sự của phim dành cho ai? Chính là hai con dê. Diễn xuất đỉnh cao, đọc thoại không hề sượng chân, trình diễn cực kỳ ấn tượng, 12 trên 10. Bất kỳ ai không đồng tình với tôi thì bạn tệ. Đó là về phần nhân vật, tiếp theo là về phần hình ảnh, đồ họa và kỹ xảo. Trên mạng thì bảo là CGI phim này phèn, hình như là các ông xem nhiều phim rồi nên là kỳ vọng phim này nó hơn đúng không? Tôi cảm giác là nó không phải phèn nó cũng thế vẫn thế theo cảm quan của tôi thì đồ họa phim này là tốt nhất trong bốn phần phim của Thor bối cảnh đa dạng, được đầu tư tỉ mỉ. Đặc biệt là thánh điện của các vị thần tối cao, có rất nhiều vị thần từ nhiều nền văn hóa, có cả quả bánh bao. Mọi thứ thì trông khá là thật. Màu sắc của phim cũng được sử dụng rất hợp lý và hiệu quả khi được chia thành nhiều gam màu đối lập một cách rõ rệt. Như Asgard thì mang tông màu trắng đặc trưng của một ngôi làng ven biển châu Âu, thánh điện thì được trải màu vàng óng của thánh thần, lãnh địa của Go thậm chí còn không có màu. Tạo hiệu ứng thị giác khá là hay ho. Nghe nói là phim còn đẹp hơn nếu xem 3D hoặc là xem IMAX, nhưng mà tôi chưa xem hai cái đấy bao giờ, nghe nói thế thôi kỹ xảo trong phim này thì khá là bất ngờ không quá xuất sắc nhưng mà cũng ổn nếu không muốn nói là đã mắt đặc biệt là trong những cảnh chiến đấu phim sử dụng nhiều góc quay dynamic khiến nhân vật trong cảnh quay epic hơn hẳn ảo diệu luôn cơ hội đấy chỉ là kỹ xảo thôi chứ còn combat thì cảm giác hời hợt kiểu chắc là vì Thor cầm dìu với cầm búa thì chắc chỉ có vài động tác là vụt xong rồi ném xong rồi là đánh đánh lan thôi Cách di chuyển và giao tranh của các nhân vật thì cứ cồng cành, không được thanh thoát. Hời hợt nhất là combat cuối khi mà highlight duy nhất của trận chiến là đợi quân nhí nhố chứ không phải Thor hay Jane. Nhưng mà đoạn đấy thì xem cũng cũng cũng, cũng vui vui cảm giác là cả cái phim này nó làm ra để để xem để vui chứ không phải là xem để kiểu ui mày anh em nó phải nổ não các thứ cái đúng là kiểu xem kiểu vui thế thôi nếu phần hình ảnh và đồ họa được chấm 10 điểm thì phần âm thanh của phim này được 10 mũ 2 những bài nhạc và hiệu ứng âm thanh được đặt khá là đúng chỗ và đem lại hiệu quả tốt ví dụ như là tiếng hét của hai con dê thỉnh thoảng bồi bồi và phát buồn cười phết hay là soundtrack của Guns N' Roses sẽ khiến bạn phải gật gù hay thậm chí đắc lư theo nhạc luôn vì nó khá là nhiều năng lượng. Bên cạnh những điều tôi vừa kể trên thì Thor Love and Thunder cũng đã thành công trong việc đu trend Primal lồng ghép khéo léo các chi tiết liên quan tới LGBT mà không hề bị lố hay phản cảm. Các chi tiết liên quan đến tình cảm gia đình với góc nhìn của tôi thì cũng khá ổn như kiểu go với con gái khá ổn nhưng chưa nhiều screen time lắm nhưng mà tôi hiểu được cảm giác thế là ổn ổn đúng không khoảng 40 phút cuối phim thì cảm xúc đúng là lên cao thật nhưng tiếng hài dần ít đi để nhường chỗ cho nước mắt và sự đau buồn Đấy, nói chung là vui có căng thẳng có mà buồn cũng có phim cũng trọn vẹn mà tất nhiên là nó sẽ trọn vẹn và vui vẻ hơn nữa nếu như phòng chiếu hôm đấy có bật điều hòa thề BHD vẫn xuất chiếu buổi sáng không bật điều hòa ngủ xem nó kiểu nó không phải nóng ấy, nhưng mà nó kiểu bị mùi ấy, mùi vãi toàn mùi cơ thể à hôm đấy đi xem còn gặp hai bạn fan của The Reviewer mà lại fan nữ trông khá là xinh Hơ, vui phết tổng quan lại thì bộ phim này là một bộ phim thuần giải trí không có quá nhiều sự sâu sắc hay là plot twist hay là bất ngờ nó giống bạn muốn một bát bún riêu và bạn được một bát bún riêu không hơn không kém nó chỉ đến thế thôi tất nhiên nó chỉ là những ý kiến cá nhân còn quyết định đi xem hay không là nằm ở bạn nếu mà các mong chờ những pha bắt lỗi phân tích phim và đặc biệt là review sàm series sẽ quay trở lại tới trong tờ reviewer thì tôi sẽ làm và lên sóng cho nó ngay và luôn trong vài ngày tới. Tóm lại là Love and Thunder không phải là một bộ phim xuất sắc nhưng mà nó mang đến mọi thứ tôi muốn trong một bộ phim siêu anh hùng. Đó là sự thoải mái và giải trí khi xem. Và một khi đã giải trí thì cũng không nên đem những góc nhìn quá hàn lâm mà làm gì cho mất vui. Dù không quá thịnh soạn thì nó cũng là một món ăn ngon, dễ ăn, dễ nuốt, không phí mồm chút nào. Thậm chí đôi lúc là còn muốn ăn thêm khi mà chán. Chấm phim này à, bông của Thor trên Natalie Portman. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký cho các kênh thuộc hệ thống Alpha Media.